Natalie. Ừ. chào mẹ ừ mẹ chào à khó quá hư quá hàng ngó mãi ừ Em ơi, con này con gì ta? Con, con chiêu Ờ. À, con chim sẻ Áo em là con này con chim sẻ Con chim sẻ cọc gà Con vịt Phải bé Con này con chó này à Đây à. là con gì ta Con khỉ, con gà mực Hi. Đây là ông này Con này con khỉ Đây lên đây Đây ông già lôi à Đây là con gì nhỉ Con chó này Con chó bụng cắn nữa Con này con gì chứ con heo Con heo bụng Dạ Này con heo Con này là con cá này Con này là con gì nhỉ Con gì nhỉ Con hổ này Con gì bên đây Con gấu ta Con gấu này Không má Má đây, đây là con chó Đây là con chó đây là em bé này dạ em ơi đây nó đi à <laughs> đây à này con gì ta? Hả? Con này là con ong này Hay con gì nhỉ? ừ. chào em chưa chào em ừ. con chó em ừ, ừ chó hả này ốc sen này ốc sen đi à đấy đấy ừ. Ừ. con bướm này đấy ốc sen đi này và con sâu đi Đấy ừ. Ô ô đánh, đánh nhau thì đánh nhau mà Nào A à, này Chữ này chữ gì A à. Chữ này chữ gì á M A M A ngồi ngang. Ừ đúng rồi Đâu nhỉ Đúng rồi đây Ừ hmm. ơi Đi mẹ ăn chơi đây Mẹ ăn cúp chơi rồi Đây mẹ có cắt đâu Chơi rồi hả Con kia con gì ta Con kia con gì nhỉ Con mèo Ở ờ, mẹ xin Mẹ xin em Con mèo này Cho mẹ xin con kia nữa Đúng rồi Con này con khỉ tiếp này Ừm kia con cho mẹ con cho mẹ xin con kia nào đấy đúng rồi để xin mẹ con cá ừ cá nữa nè thúi ừ, ừ ừ ừ ừ này đấy này em nấu cho mấy mấy con ăn nào này em nấu cho mấy con khỉ ăn nào mẹ nấu đi đâu đây hả mẹ nấu đi mẹ nấu không đây nấu này mẹ nấu đũa, đi đũa rồi ta đũa rồi cho mẹ xin một chiếc đũa kìa đây đúng rồi mẹ xem đi ừ nào nấu nào Thôi chưa nhỉ? Nào, em phi hành này. Hai con khởi nấu ăn. Này, em phi hành này. Rồi, bắt đầu em lấy đổ nước này. Nào, xèo đó. Rồi nấu canh nhá. Hôm nay em nấu canh gì nhỉ? Canh ừ. gì em? Ăn rồi. Canh gì? Canh à. Canh con à, canh bí. Canh bí hả? Dạ. Em còn bí cho mẹ nào? Ông ngồi gọn lại, em ngồi gọn lại Ừ, như mẹ này Đúng rồi Nào, em xếp trước cho mẹ xem nào Mẹ ơi, mẹ phát cây ngay chữ chữ chữ bòi à Không Không được Nào mẹ nằm đây à ừ đâu ta số 7 đâu ta đang chờ nước sôi số 7 đâu ta số 7 đâu rồi anh thấy rồi ừ đây cô có số 7 không? không có, hết rồi Đâu rồi, chiếc cờ đâu rồi Em cũng là chiếc cờ nhỉ Đây rồi, cờ đây rồi thấy đâu nhỉ Không rồi Cái tàu vừa thấy đâu nhỉ chữ e kia nào đúng rồi mẹ chữ em đi mẹ ơi chữ em đi ừ có sai rồi mẹ ăn đây à ừ. mẹ ăn ngay vậy gì em ừ mẹ ăn ừ. vậy câu ừ, nhỏ mẹ ơi mẹ giỏ. cái cơ mày thấy rồi mẹ ơi vậy cái mầm Này chữ gì em? Số bảy, Ừ Này chữ gì em? Ê Ừ Em vào đây nào Em ơi Đi vào đây Các bạn. <laughs> Đây đây đây đây em ơi, đây đây đây đây. xuống này, em ngồi xuống nào. Anh nghe Ôi. anh nghe tiếng kìa. Con gì ta? Con cái heo đồng gà ngô phị. Ừ. Ai ăn ngô phị? Em ơi hình gì đây? Hình nhà, hình bao vàng á. Ừ. Đây em ơi. Con khỉ, con mèo tí chị tìm chị anh tí chị dài rồi vì lúc đấy mẹ bảo mẹ mượn mẹ em không cho còn dễ lấy ở ờ, mỹ xin chạy chứ gì y dài ừ. này nữa ở in đây bảo mấy con này con gì đây con gỗ có con gà đèo có con gà đèo ừ, ừ, ừ. Ừ. nào các bạn ơi chúng mình đi chơi đây chào bạn nhá nào các bạn đi từ từ nhá đây bạn ơi đi theo mình nào <coughs> Trời chết đau quá Ừ Cấn ừ, nè, cấn nè, cấn nè, cấn nè để ngã rồi Em ngã rồi vì tội con ông nó khí đau quá, đau Con này con gì đấy Ôi Dạ, <laughs> con làm gì? con đấy cắn đau lắm, để lên một góc đi nhá Em ở đây nhá đâu Con này á Là em bôi dầu vào Là khỏi thôi Này Cắn người nữa Ai đi phiến vậy? Ai da Wow <laughs> Này Con ơi Ngày con ngày thích con Đấy Chua dạ. Chua nó cắn hả nó cắn em hả dạ con ngủ có ông này chưa à? ừ dạ, em tụi em đi luôn nhà em nha nào mẹ bôi thuốc cho em nào đấy xong rồi chết đau ừ đau hả này đừng sờ nữa cắn đau đó này con này này, con khỉ con khỉ cắn à, con yêu đây con này đây nào em du em du con này ngủ nào à ơi có bóng rồi ừ ờ. có ngày ngày có cắn đau lắm còn còn còn còn cốt nó dí vào tay nữa hay bỏ ra ngoài chứ đúng không ừ. để ra ngoài con này là nó cắn đau lắm sen cối sen cối cắn thơm mà thơm em mà thơm rồi đồ con này con gì nào em đâu rồi con sâu đâu rồi à con sâu đây rồi đằng sau em là con gì ta con chó này em ơi nào có hỏi à đây bạn thương mình là chó á à, Con con con này chết đâu Ô con này chết đâu hả Này con đây nè Này cái bạn đau hả Dạ Không chơi bạn đi nữa Để bạn một góc Đó mới dạ ừ. em ơi dạ lúc nào mình mua cho em cái này nhá cái mũ nhá không có cái rất ờ, nó mua cái đó ừ em ngồi xuống nè em ngồi xuống nè ông già Noel khỉ con khỉ đi đâu khỉ đâu đấy nè thế phải con khỉ đâu với con gì nhỉ cá thôi có cá phèn không phải có cá phèn có cá là có cá việt cá là cá gì ta cá giống, giống mình giống cá giống cá rô phi quá ta đúng không nhỉ dạ chào cá gì xin chào à xin chào ấy da ồ oh. cá đâu quá à? sướng quá vào cá bạn sướng bạn ơi ừ bạn à, ai, con, ai, ai. con chào ông già lỗi em mình mình là gấu mình chào bạn thư dạ con xin ông Ôi bạn sâu đi rồi, bạn sâu đây Bạn sâu đi rồi Bạn sâu đây Mình chào bạn Thư tớ là sâu đi con là ông giang đen con chào ông già lô yên ông đi đâu đấy dạ thưa con là ông đi phát quà thì ông tặng cho con món quà cái quà vậy quà đâu nhỉ dạ con xin con cảm ơn ông nhờ dạ thưa ông con về đây con ngồi đây Đấy Tôi không biết con về Ừ cho mẹ mượn Đi về Về đâu Của em Của mẹ Ừ Ờ, ờ. ừ. đâu rồi con này con này con gì mình chưa biết nhỉ con này con chó à phải con này con gì ta ờ, con chó ngay uh, hiểu con này con gì ta nó chơi ngay Ingo mà con chó đây và con nào là con chó đó nhỉ đây chó đây mèo ừ em chưa bắt nó mở rồi Đúng rồi, đèn ta Đèn cho con Nó muốn bật đèn Sao thế con? Bạn ơi sao thế bạn? Bạn ơi sao thế? Sao bạn đi sao bạn làm gì mà buồn thế? Nói cho tớ nghe xem nào. Có chuyện gì thế bạn? Ô bạn mệt bạn nghỉ gì à? 油哦。 ăn cho ông ăn nhá Nãy em nấu đi Nãy em nấu nào Em nấu gì cho cho cho cho gà lô em ăn nhỉ Em nấu cái gì nhỉ Em nấu nào em nấu đi nào Thôi Dạ con xin ông xin con Nằm thì đâu cho ông mượn Thìa à. đúng rồi ông si ông cảm ơn đó, ờ, con nào quay quay này quay quay này hai ơi ngon thế nhỉ ông cảm ơn con nha hai ơi ừ. bạn ơi bạn nấu đồ ăn cho mình ăn đi nhờ các bạn của các bạn và mình đói lắm rồi bạn ơi bạn nấu cho rồi món mình cho mình ăn đi món gì nhỉ bạn nấu cái gì nhỉ cơm này ô bạn nấu cái gì nhỉ dạ. cơm này canh cua muốn ăn ăn đi mùi húi húi đó ngay vậy ba ngày húi à, nửa tiếng rồi ừ. nào bạn ơi đâu bạn heo ăn à rồi ôi ăn à ngon quá ạ à. mình cảm ơn bạn thư nha mình nhá Mẹ cái con gấu Gấu hả? Đây gấu đây <laughs>